ngày đầu cải tiến thế hệ mới nhất của tháng 9 năm 2019 thì ở sản phẩm ở đây tôi muốn giới thiệu với mọi người sẽ là một dòng máy cắt nhôm hai đầu quay đa góc với tên gọi là 09S Fentech đây là thương hiệu Fentech của chúng tôi đối với dòng máy cắt nhôm hai đầu 09 thì về cơ bản nó sẽ bao gồm các cái linh kiện chi tiết và thiết kế tương tự như các cái dòng máy cắt hai đầu 09 phổ biến ở trên thị trường nhưng tuy nhiên nó sẽ tích hợp rất nhiều các cái chi tiết linh kiện cải tiến hơn để đảm bảo được độ ổn định vận hành bền bỉ cũng như là chất lượng của cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ tốt hơn so với các cái dòng máy khác thì đối với cái dòng máy này của chúng tôi thì sẽ bao gồm có đầu máy số 1 là đầu máy cố định đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển hệ thống ờ, hai đầu máy của chúng tôi mỗi được một đầu máy sẽ được tích hợp một motor 3 kW cho một đầu máy với công suất lớn hơn để đảm bảo cái tốc độ vòng tua cao dẫn đến là trong cái quá trình chúng ta tiến hành sản xuất thì cái mặt cắt của chúng ta nó sẽ đảm bảo tốt hơn khi chúng ta cắt những cái hệ nhôm có độ dày lớn mỗi một đầu máy sẽ được tích hợp một uh, lưỡi cắt 455 thương hiệu Tenryu đến từ Nhật Bản là thương hiệu lưỡi cao cấp nhất hiện nay trên thị trường về vấn đề lưỡi cắt ở đây thì chúng tôi sẽ có chế độ bảo hành về vấn đề cắt cho anh em với chế độ bảo hành là khi chúng ta sản xuất cắt nhôm với bất cứ một hệ nhôm nào hiện nay trên thị trường mà bị bao bia thì chúng ta sẽ được đổi một cặp lưỡi mới tiếp theo nữa thì mọi người sẽ đi về nhìn tổng quan về các cái chi tiết cơ khí ví dụ như trục chắn DC ở đây của chúng tôi sẽ được à, thiết kế theo phương thẳng đứng hướng từ dưới lên à, tiết kiệm diện tích cũng như là có độ an toàn cao hơn so với những cái dòng trục bổ hay là trục hắt của các cái dòng máy thế hệ cũ tiếp theo nữa thì về à, cái vấn đề cơ khí hệ thống khung bệ ở đây của chúng tôi thì à, sẽ tất cả các linh kiện chi tiết nó sẽ được sơn bằng hệ thống sơn là sơn tĩnh điện chống han chống dỉ do là cái à, độ ẩm ở Việt Nam của chúng ta khá là cao các cái linh kiện chi tiết về cơ khí nếu như không được à, phủ sơn chống han chống dỉ thì sản phẩm nó sẽ bị ảnh hưởng chất lượng rất nhiều về vấn đề tiếp theo ở đây thì tôi sẽ đi vào chi tiết của từng đầu máy như mọi người nhìn thấy ở đây thì đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì chúng tôi sẽ thiết kế các cái máng trượt DC. Trong trường hợp mà chúng ta tiến hành sản xuất mà cắt những cái ờ, cây nhôm có DC mỏng hay ngắn nó sẽ tự động trượt xuống phía bên dưới. Tránh trường hợp khi lưỡi thu về là thường hay hút theo DC ờ, dẫn đến trường hợp là có thể bị ờ, vấp nhôm, dắt nhôm hoặc là móp nhôm gây ảnh hưởng đến chất lượng của lưỡi có thể là bị mẻ me Đầu máy số 1 và đầu máy số 2 sẽ đều được tích hợp các hệ thống piston cạp phôi. Với đầu máy số 2 ở đây thì chúng tôi sẽ tiến hành tích hợp hai piston cạp để đối với cái cây phôi khi chúng ta tiến hành cắt mà đầu phôi ngoài còn nhiều nó sẽ không bị bẩy đầu phôi nhôm lên. Kẹp chặt cũng để đảm bảo an toàn cho lưỡi khi nó cắt góc 135 độ. Về hệ thống đầu máy số 2 ở đây thì trong quá trình chúng ta di chuyển lấy kích thước cắt thì chúng tôi sẽ tích hợp thêm công tắc chốt hãm hơi để cố định đầu máy, không phải sử dụng tay siết nữa. Như mọi người nhìn thấy ở đầu máy số 2 phía bên dưới này đây thì đây sẽ là một số các cái linh kiện chúng tôi tiến hành cải tiến thêm. Đối với các cái vạch chỉ kích thước ở đây thì chúng ta sẽ lắp thêm các cái kính lúp vào để có thể là cái tầm nhìn quan sát cũng như là xem về cái kích thước của chúng ta nó sẽ được chính xác hơn. Bên cạnh đó thì sẽ tích hợp thêm một đèn led để đối với cái quá trình chúng ta tiến hành sản xuất trong những cái môi trường điều kiện xưởng thiếu sáng hoặc là anh em làm tăng ca thêm buổi tối chẳng hạn thì nó sẽ chiếu sáng vào chúng ta để chúng ta có thể nhìn rõ hơn về kích thước đảm bảo chính xác hơn trong quá trình chúng ta tiến hành vận hành hệ thống thước ở phía bên dưới này thì mọi người nhìn thấy ở đây thì sẽ là thước lá inox tích hợp thêm nẹp nhôm để chống cong võng mặt thước ổn định cái kích thước cắt của chúng ta ở đầu máy số 2 khi di chuyển chạy trên hệ thống hai đường dây ở đây thì à, mỗi một cái đế vòng bi này của chúng tôi là sẽ chịu lực của đầu máy sẽ được tích hợp Ờ, lắp thêm ờ, cái màng chụp bảo vệ để trong trường hợp sản xuất là các cái mạt nhôm phoi nhôm thường sẽ hay rơi lên chắc trên các cái đường dây này thì khi mà di chuyển thì nó sẽ có tác dụng là nó miết đẩy hết các cái mạt nhôm phoi nhôm ra để đảm bảo cái vòng bi của chúng ta khi tiến hành sản xuất nó sẽ không bị kẹt cái độ bền ổn định nó sẽ được lâu dài hơn đây là về ờ, mặt trước của máy thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng ra phía sau của đầu máy để tham quan về cái thiết bị của chúng ta ở phía sau nó sẽ bao gồm các cái linh kiện chi tiết gì như mọi người nhìn thấy ở đây thì đây sẽ là phía sau của đầu máy phía bên dưới này đây sẽ là hệ thống piston chuyển góc như mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì kích thước của piston sẽ là 100 x 260 là loại piston khổ lớn để có thể đảm bảo chịu được lực cũng như là chuyển góc đảm bảo chính xác trong quá trình vận hành và sử dụng ở phía bên trên này thì mọi người có thể nhìn thấy đây sẽ là các cái cự hãm căn chỉnh góc cắt đây là cự hãm của góc 45 độ cự hãm góc 90 độ và cự hãm góc 135 độ chúng ta có thể nhìn thấy ở đây sẽ bao gồm có các hệ thống cự hãm này sẽ có các cái bộ ờ, ốc ở đây để chúng ta có thể căn chỉnh được cái góc cắt khi chúng ta muốn tăng giảm góc cắt thì bằng cách là mình nới hoặc là siết cái hệ thống ốc ở đây để tăng giảm góc cắt ở phía bên dưới này thì mọi người có thể nhìn thấy đây sẽ là bộ phận bơm dầu bôi trơn cho hệ thống đường dây. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết là cái tác dụng của nó cụ thể như thế nào. Thì như ở đây thì mọi người nhìn thấy đối với các cái dòng máy phổ thông thì thường là nó sẽ không có tích hợp thêm cái bộ phận linh kiện chi tiết này. Cái linh kiện chi tiết này của chúng ta là để cung cấp dầu bôi trơn cho hệ thống dây dẫn hướng của đầu máy trong cái quá trình đưa lưỡi cắt ra. Khi nó được bôi trơn thì tính vận hành và ổn định của đường dây nó sẽ đảm bảo tốt hơn. Đây là hệ thống piston đẩy lưỡi cắt ra trong quá trình vận hành sẽ bao gồm có một piston khí và một piston dầu. Về tốc độ ờ, đưa lưỡi ra cắt hoặc là tốc độ lưỡi thu về chúng ta sẽ đều có thể điều chỉnh được bởi các cái van chiết áp ở phía bên trên này. Các cái hệ nhôm càng dày thì tốc độ lưỡi đưa ra thì các bạn sẽ phải điều chỉnh làm sao nó càng chậm để đảm bảo là cái mặt cắt của chúng ta nó sẽ được phẳng mịn và độ bền của lưỡi tuổi thọ của lưỡi sẽ được tăng cao hơn phía bên ngoài đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là bao gồm có hệ thống đầu máy số 2 linh kiện bên trong sẽ gồm có một bệ đỡ motor 3 kW hệ thống bu ly và dây cu loa để truyền động sang cho lưỡi cắt thì đối với cái hệ thống dây dẫn hướng ở đây của chúng tôi sẽ được sử dụng là hệ thống dây vuông, dây mang cá mà các bạn thường hay nghe thấy giới thiệu ờ, trên các cái video khác. Thì ở đây tôi muốn giới thiệu chi tiết về cái thiết bị này của chúng ta là đối với các cái dòng dây mang cá nó có độ ổn định hơn ở cái vấn đề là cái điểm khuyết này vòng bi ôm vào cái mặt tiếp xúc của nó nhiều hơn chịu được trọng lượng lớn hơn cũng như là khi nó đặt liền xuống dưới bệ thì nó sẽ đảm bảo hơn so với những cái dòng dây tròn treo Bên cạnh đó thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với mọi người về cái thiết bị à, bơm dầu dây ở phía bên dưới thì tác dụng của nó sẽ bơm dầu vào trong các hệ thống đường dây dẫn hướng này. Nó sẽ chạy các cái dây tiêu lên để bơm trực tiếp vào trong các cái vòng bi ở đây để đảm bảo về cái tính bôi trơn cũng như là vận hành bền bỉ trong cái quá trình chúng ta sử dụng thiết bị. Hệ thống là mặt phía trước và mặt phía sau đều sẽ được sử dụng các cái bệ thép nguyên khối đã qua nhiệt luyện chống cong vênh để đảm bảo là chịu lực cũng như là khóa chắc cái đầu máy của chúng ta trong cái quá trình vận hành. Phía bên dưới này đây thì sẽ là hệ thống ờ, can đựng dầu làm mát thì nó sẽ được thiết kế là cái loại can cao cấp trong suốt. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái lượng dầu bên trong cũng như là nó sẽ bao gồm cái bộ lọc này để chúng ta có thể là lọc được dầu trong cái quá trình sản xuất. Nó bịt rất kín nên là mạt nhôm phoi nhôm nó không bay vào bên trong thì chúng ta không bị tắc các cái bộ hút dầu này thì đảm bảo là nó phun ờ, làm mát lưỡi cũng như là bôi trơn nó sẽ tốt hơn. Hệ thống bánh xích của chúng tôi thì tất cả đều sẽ chuyển sang các loại ờ, bánh xích bằng ờ, kim loại này tăng cái khả năng độ bền và chịu lực cao hơn so với những cái dòng bánh xích nhựa thường là hay sẽ bị cong võng hoặc là vặn bị vỡ các cái ờ, mặt ờ, nhựa nó sẽ không được đảm bảo tiếp theo nữa thì mọi người nhìn thấy ở đây là khoảng cách giữa hai đường dây tức là thân bệ máy này nó sẽ lớn hơn so với các cái dòng máy 08, 09 thông thường thì dẫn đến là tăng cái trọng lượng đảm bảo cái độ đầm và cái độ ổn định máy trong cái quá trình mà chúng ta vận hành theo đây thì ờ, tôi sẽ giới thiệu với mọi người về hệ thống bảng điều khiển của ờ, dòng máy này. Đối với ờ, bảng điều khiển thì tất cả ở đây chúng tôi sẽ được tích hợp bằng tiếng Việt, thao tác vận hành sử dụng rất đơn giản dễ dàng. Đây là công tác chỉnh chế độ vận hành, đôi tức là song song cả hai đầu máy hoặc chúng ta có thể chạy cắt riêng từng đầu máy một, đầu trái hoặc đầu phải. Hai bên này thì sẽ là hai công tắc căn chỉnh cho từng đầu máy về vấn đề góc cắt nó sẽ bao gồm có góc 90 độ, góc 45 độ bên trong hay là góc 45 độ bên ngoài. Nút bấm bọc cao su tránh mặt nhôm không bị rơi vào, không bị kẹt nút hỏng nút. Đây là hệ thống bảng điều khiển. À, tiếp theo nữa thì tôi sẽ mời mọi người tham quan về hệ thống tủ điện. Như mọi người nhìn thấy ở trên màn hình đây thì đối với cái hệ thống điện của chúng tôi thì các cái linh kiện chi tiết chính như là áp cổng, các cái hệ thống khởi động từ ở đây của chúng tôi đều sẽ sử dụng thiết bị uh, Snyder. Không những dòng máy thế hệ cũ là tất cả các thiết bị nó đều sử dụng thương hiệu điện là Chin. Chin này thường là các cái thương hiệu điện uh, phổ thông. Còn đối với ờ, điện Snyder nó sẽ là linh kiện điện cao cấp. Nó có độ bền, tuổi thọ của linh kiện chi tiết nó sẽ được cao hơn. Phía bên cạnh đây mọi người có thể nhìn thấy thì đây sẽ là bộ chuyển đổi nguồn từ điện 220V về điện 24V để cung cấp cho hệ thống van điện từ ở phía bên dưới. Đối với các cái dòng máy phổ thông hiện nay trên thị trường thì toàn bộ hệ thống van điện từ của nó nó sẽ sử dụng điện là điện 220V cái tuổi thọ độ bền của nó nó sẽ không được cao thường là hay xảy ra các cái tình trạng như là bị ờ, cháy cục hút nổ cục hút hoặc hỏng van điện từ thì tất cả các hệ thống này của chúng tôi sẽ đã được thay đổi về dòng điện 24V nó sẽ ổn định hơn đảm bảo cái tuổi thọ độ bền cao hơn so với những cái dòng máy khác mọi người nhìn thấy thì sẽ là thiết kế là hệ thống van điện từ lệnh khí nén và hệ thống điện của chúng tôi sẽ được tách biệt riêng ra làm hai khoang hệ thống dây điện ở đây thì tất cả sẽ được đều được đi là đi dây bọc lõi đồng 100% tất cả các cái linh kiện từ hệ thống điện cho đến các cái vấn đề về hệ thống motor đều sẽ có cái chế độ bảo hành thời gian là 2 năm cho anh em trong cái quá trình sản xuất thì chúng ta sẽ được hỗ trợ bảo hành xử lý khắc phục các cái tình trạng lỗi miễn phí lỗi một đổi một à, sau đây thì à, tôi sẽ à, nhờ các anh em kỹ thuật vào tiến hành vận hành máy cũng như là cắt thử nhôm để anh em có thể xem được về cái quy trình vận hành và cái thành phẩm sau khi chúng ta tiến hành cắt xong. Cây nhôm ở đây chúng tôi tiến hành sử dụng cắt thì à, sẽ là nhôm sinh pha Như mọi người vừa nhìn thấy thì sau khi chúng tôi tiến hành cắt xong thì ờ, với cái đặc điểm cải tiến là thiết kế máng trượt thì sau khi ờ, được cắt thì cái đề C của chúng ta sẽ tự động trượt xuống phía bên dưới đảm bảo an toàn trong cái quá trình sản xuất là không bị bắn đề C. Đây là mặt cắt sau khi tiến hành cắt xong thì ờ, như ở đầu video tôi đã giới thiệu với mọi người là về cái chế độ cắt thì chúng ta sẽ được hỗ trợ bảo hành về lưỡi cắt khi trường hợp mà cắt sản phẩm bị ba via chúng ta sẽ được hỗ trợ đổi lưỡi cắt mới Em nghe người. Vâng thưa tất cả mọi người thì vừa rồi thì tôi đã giới thiệu về tổng quan một số những cái chi tiết cải tiến của dòng máy thế hệ mới này để được uh, hỗ trợ tư vấn hoặc tìm hiểu thêm các cái thông tin về các cái chủng loại máy sản xuất cửa nhôm thì anh em có thể vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại phía bên dưới màn hình. À, hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các cái ờ, video đăng các hình ảnh sản phẩm của công ty chúng tôi nhưng nó là giả mạo để đảm bảo được cung cấp những thông tin chính xác và các sản phẩm chất lượng đúng theo yêu cầu cũng như là tiêu chuẩn của công ty. Anh em có thể tới trực tiếp ba cơ sở của công ty chúng tôi để xem các cái sản phẩm trực tiếp đối với khu vực miền Bắc là ở cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, khu vực miền Nam là ở cụm, công nghiệp Hòa Khánh, Liên Triểu Đà Nẵng. Đối với khu vực miền Bắc thì địa chỉ của cơ sở à, khu vực miền Bắc sẽ là ở khu công nghiệp Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Khu vực miền Trung là ở cụm công nghiệp Hòa Khánh, Liên Triểu Đà Nẵng và ở khu vực miền Nam là tại khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, Hồ Chí Minh. Thì, ờ, cảm ơn tất cả các anh em đã xem qua video của tôi. Ờ, anh em hãy ấn like và đăng ký kênh để được theo dõi các cái video tiếp theo về ờ, chia sẻ cũng như là giới thiệu các cái thông tin về các cái dòng máy sản xuất cửa nôm mới nhất hiện nay trên thị trường. Trân trọng cảm ơn. Kinh Mát, một thương hiệu triệu niềm tin.